Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming em ơi Và Di Khải kính chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ em ơi Tối nay thì Khải sẽ soi ờ, cho anh em xem xét đồ của cao thủ Mãnh Long Một trong những con lông đao đánh tốt ống kim khá là khác ở cụm chủ E8 phần ký sử này Hôm nay thì đánh 165 mạng quá khác em ơi Khải thì được 113 mạng thôi Anh em ơi, 165 mạng, giết nộp sơ xấu và tử vong 28 lần Liên chạm 33, giữ liên chạm khá là tốt à, Hôm nay thì Khải top 8 thôi, rồi cho anh em xếp đồ của cho anh em xem xếp đồ của cầu thủ Mạnh Long như nào Đây, một cầu thủ đang đứng uh, giữa bản đồ của Khả đây. Sống vì đam mê, bàn sống vì. Và đây xếp đồ của cầu thủ Mạnh Long. Hiện tại đang sở hữu mình một cái đao tóc 20, độc sắc 25. Đó, có đao độc sắc khá là đẹp. Một cái áo 40 20 chón nó dòng 1 và một dây chuyền chón 30 dòng 1 à, hiện tại xếp đồ này đã kích hoàn toàn cả vũ khí hầm mộc dòng 2 độc sát dòng 2 vòng à, một cái nón kháng lôi 29 kháng lôi 29 một con tay 540 một đôi dây 540 Đó, hai món 540 thì được cho mình là 80 500 một cái áo và dây chiên thì 50 chón đai lưng nữa là 80 chón nha năm đó nhận sức mạnh tại 7 ngập bò sức mạnh 11 quá tuyệt vời luôn và chắc chắn là đi với một nhóm mọc sinh lực cao chính xác luôn tại vì đã kết bao tay dòng một nè quá đẹp nói chung là nhìn qua set đồ này anh em cũng hiểu rồi với một ạc mà tầm này 80 chón tới 10 chậm thì ạc này bơ quá hay nè ơi với lại đang sử dụng cho mình một cái kỳ hôm trước là không biết cái gì mà nếu mà những anh mà nằm trên top anh em đa số là mạch nạ phi phong kỹ năng một cấp cũng như là kháng cả 10 hôm nay thì khải vừa được cái top 8 là được kỹ năng này mà đó không lên top 10 là có kỹ năng này nó hơn xuôi nè và bạn này đang có cho mình ờ, kháng cả 10 trong bạn này thì ờ, sơ sơ thì hiệu ứng 80 chón 80 chậm thì quá đẹp anh em không gì để chơi rồi bao tay này khoảng tầm 7 tấm kim đây giày này cũng khoảng tầm 10 kim giày này đẹp anh em ạ Ờ, đao này chắc cũng vài ba hai ba chục kim ba chục kim có thể hơn 2 triệu có thể hơn 2 triệu cái đao này có thể hơn 2 triệu đó nè ở set đồ này thì nhận nhất vẫn cái đao tóc và sẽ độc sắc mà cái áo này gọi là áo cũng bình thường thôi da chuyền này cũng bình thường thôi sinh lực cao nó hiệu ứng chón nón này cũng bình thường một hai kim nhẫn này cũng bình thường rồi nhẫn sức mạnh cũng bình thường sinh lực cao ngọc bội cũng bình thường sinh lực uh, sức mạnh cao nè mà sức mạnh sinh lực trong set đồ này được 18 sức mạnh và hiệu ứng thì quá full sinh lực cao nè mà chung thì uh, tính sơ qua set đồ này thì khả nghĩ cùng chân dưới hơn ờ, hơn 3 triệu anh em à set đồ này hơn 3 triệu nha anh em cái đao này cho khoảng hơn hai triệu rưỡi 3 triệu đi rồi cái đa cái giày với bao tay này khoảng hơn vài trăm nghìn nữa khả nghĩ không gần có thể 4 triệu set đồ này tổng thể có thể gần 4 triệu Việt Nam đồng cái sắc nữa thì khá là đẹp hạng này tốt bao nhiêu hạng này thì hạng 157 bk quá hay em ơi tầm này bk quá hay rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho mình lắm một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi chúc anh em xem video vui vẻ nha đừng quên cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi và bây giờ khả lên phong đoạn các em ơi